Đây đây Lụm đồ ăn nè Lụm mấy hộp đồ ăn này nè Lụm Lụm Bóc hết cho tiêu ôn Bóc Lụm nhiều lên Lụm nhiều lên cho tiêu ôn Rồi đem vô thao nước chơi đi cắn đi cắn đi sao không cắn cắn đây cắn đây và rái cá tôi là sẽ sống ở đây này đi về đi đi về cái gì sao leo lên ngồi tiêu ôn ờ vơ đi xuống thuyền chơi đi qua đây qua thuyền với tiêu ôn come here come here Give me your hand đi tôi đưa về à, khu bảo tồn của con đi leo lên leo lên ghe đi thôi không chịu đi về nữa à mệt quá cứ đi theo hoài chiều tối rồi tôi phải về sài gòn nữa con biết không trong rừng bạn bè quá trời không vô chịu vô đó ở với tụi nó đi mệt ghê vậy. không chịu về thì phải về chăm sóc thằng em của con nha chịu không nha về vô ở chuồng chung chuồng gà với em của con nha không có được ăn hiếp nó nghe chưa được không nè con chịu không là đu lên trời ơi lên rồi đó vui không